Chào bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo SME thực chiến. Trong tuần này thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi từ các bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực MME, đặc biệt à, đó là câu hỏi đến từ bạn An, bạn đến từ Sài Gòn. Và thì bạn có đặt ra câu hỏi như sau. Và trước Covid thì bạn mở quán cà phê à, tập trung vào view và mặt bằng truyền thống, bạn kinh doanh thuần truyền thống và đối tượng của bạn tập trung vào đó là à, dân văn phòng. Hoạt động kinh doanh của bạn diễn ra bình thường và doanh số ổn định nhưng trong suốt dịp covid thì bạn phải à, đóng cửa và không có khả năng bán hàng và sau khi bình thường mới trở lại à, thì bạn tiếp tục mở quán cà phê bán hàng trở lại nhưng hoạt động kinh doanh của bạn lúc này có chiều hướng đi xuống doanh số sụt giảm và bạn đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để có thể cải thiện công việc kinh doanh của mình và à, có phương pháp cách thức làm để có thể là tăng được doanh số bán hàng hay không và để trả lời cho câu hỏi này thì bạn An thân mến, đây là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều các à, anh chị kinh doanh trong lĩnh vực MD à, đều vướng phải là tình huống giống như của bạn. Trước Covid phát triển à, khá là tốt, nhưng sau Covid thì bắt đầu có chiều đi xuống và doanh số sụt giảm. Trong video này thì mình sẽ đưa ra một vài những phân tích để giúp cho bạn An có thể nhìn nhận hai từ đó có thể thay đổi công việc kinh doanh của mình và phát triển công việc kinh doanh của mình trở lại như trước đây. Và như các bạn biết là trước Covid thì hoạt động kinh doanh của chúng ta thường nhưng trong uh, covid thì tất cả các hoạt động kinh doanh truyền thống uh, từ uh, lĩnh vực uh, F&B đều ảnh hưởng rất là nặng nề các quán uh, truyền thống đều đóng cửa và trong suốt một khoảng thời gian dài thì không có khả năng uh, mở cửa và chính trong giai đoạn này thì bắt đầu uh, các kênh bán hàng trên online bắt đầu phát triển uh, mạnh và đặc biệt là app bán hàng sau covid phát triển cực kỳ mạnh thứ hai đó là gì ạ à, trong ờ, thời gian này thì hành vi tiêu dùng thì hàng bắt đầu có sự thay đổi họ đã ăn quen với cách thức mua hàng trên các kênh online thứ hai đó là họ e ngại việc là mua hay là ngồi tại điểm đông đúc khi mà dịch bệnh diễn ra trước đó khá là nghiêm trọng chính điều này khiến cho hoạt động kinh doanh truyền thống bị ảnh hưởng và, từ đó thì khiến cho hoạt động kinh doanh của bạn cũng bị à, tác động theo và bạn đã và để uh, giải quyết vấn đề này thì Kevin Nguyễn sẽ đưa ra một vài gợi ý như sau nhất là bạn vẫn hoạt động kinh doanh truyền thống bên cạnh đó thì bạn cần cấu trúc cái sản phẩm của mình đưa các sản phẩm của mình lên trên kênh bán hàng trên online đặc biệt đó là app bán hàng và hiện là bán hàng hiện tại giờ đang phát triển rất là mạnh ở những thành phố lớn như là Noshi Food, Benny Food, Ram Food hay là Tia Shopee Food và từ đó thì bạn có thể kết hợp giữa quán truyền thống kết hợp với các app bán hàng khác nhau để triển khai bán hàng chỉ các app bán hàng bên cạnh đó thì bạn tiếp tục đưa sản phẩm của mình có thể là thể lên các kênh bán hàng như là mạng xã hội như zalo fanpage facebook để có thể triển khai bán hàng ngoài ra bạn có thể triển khai các app riêng của mình hoặc là website riêng của mình để triển khai bán hàng trên kênh online và thì bạn có thể đặt ra là rất là nhiều là anh chị đã à, đưa các sản phẩm mình lên trên các kênh bán hàng trên online và kể cả bán hàng thì vẫn chưa thực sự hiệu quả trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để bán hàng trên các kênh bán hàng online hiệu quả thì các bạn có thể theo dõi những các video khác của kênh Việt và kênh Việt đang phân tích trước đó là làm thế nào để có thể giúp cho việc phát triển của việc kinh doanh mình trên online qua các app bán hàng hay các kênh bán hàng một cách hiệu quả thì hiện trong video này thì Nguyễn đã đưa ra cái sự gợi ý đó là bạn cần phải kết hợp giữa truyền thống và online kết hợp với các kênh bán hàng khác nhau để triển khai bán hàng thì nó có thể gia tăng doanh số bán hàng cải thiện việc kinh doanh của mình và chúc bạn có thể nhanh chóng đưa các sản phẩm của mình lên trên kênh online và triển khai bán hàng một cách à, tốt trên kênh online kết hợp với truyền thống hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo một cái quyền